Thì kính thưa đại chúng, chúng ta tu học Phật Pháp phải dùng trí tuệ để mà đi. Trí tuệ như ngọn đèn để soi sáng cái đường cho mình đi. Cho nên Đạo Phật là đạo của trí tuệ, phải không? Đạo Phật có đức tin, nhưng mà đức tin đấy phải kèm với trí tuệ, chứ không phải là một cái đức tin mù quáng. Thưa đại chúng, Đạo Phật của chúng ta như vậy, mà phải là trí tuệ dẫn đầu. Cho nên trong bát chính đạo thì lấy chính tri kiến đứng đầu, phải có trí tuệ. Thế thì người hành giả tu hành Phật Pháp ấy, muốn tiến bước thì phải đi bằng trí tuệ, lấy trí tuệ soi sáng, lấy trí tuệ dẫn đường cho mình đi. Nghe không? Cho nên đây mới nói là dùng trí tuệ mà bò, bò đi, trườn đi, lên đường. Nhá. Thế cho đại chúng mới thấy là cái phẩm chất trí tuệ của người đệ tử Phật là đặt lên hàng đầu nha chứ không phải là đặt đức tin lên hàng đầu đâu thưa đại chúng chúng ta nhớ đấy những người mà vào đạo phật với chỉ bằng đức tin không á, thì cũng rất dễ có thể bị lệch lạc cho nên đức tin ấy phải được soi sáng phải được đi kèm cùng với trí tuệ nhé thưa đại chúng và các việc chúng ta nên dùng trí tuệ soi sáng phân tích nhưng mà không phải là chỉ dùng cái trí tuệ không của mình mà trí tuệ của mình này lại phải được mồi với trí tuệ Phật, mồi với những lời giáo pháp của Phật thì mới có trí tuệ chân chính. Giáo pháp của Phật giống như ngọn đèn ấy, đang cháy, như ngọn nến cháy. Ấy. Chúng ta phải mồi cái trí tuệ mình với cái ngọn nến cháy ấy thì nó mới sáng trí tuệ mình lên. Chúng ta không học Phật Pháp thì không bao giờ chúng ta có được trí tuệ chân chính, gọi là chính tri kiến cả. Mặc dù chúng ta cũng có cái phần gọi là thông minh đấy nhưng thông minh của mình nhiều khi lại là tà chi tà kiến cho nên cái thông minh của mình phải được mồi với pháp của phật nó mới cháy sáng lên và chúng ta mới có chính chi kiến được thưa đại chúng và lấy cái chính chi kiến để, để soi sáng cái việc tu tập của mình đó đại chúng nhớ cái này thầy nói là nói để ứng dụng vào tu tập tăng ni phật tử chúng ta đều phải như vậy người đệ tử phật phải nhớ lấy trí tuệ mà dẫn đường, lấy trí tuệ mà bò theo trí tuệ, trườn theo trí tuệ, đi lên theo trí tuệ. Chứ còn nếu mà không dùng trí tuệ thì cái này là chúng ta đang lệch với lại cái, cái đường đi của Phật Pháp rồi đấy. Ở đây Na Tiên nói, trí tuệ ấy phải bám, phải tựa trên cái đất thực, mảnh đất thực, không được xa lìa cái chân thực ấy. À, tức là cái trí tuệ của chúng ta phải là trí tuệ mà bám chắc vào những cái sự thật này. Sự thật đấy đó là cái gì? Đó là tam tướng tuệ hay là ba cái tướng, chân tướng sau đây của vũ trụ. Và cái thứ nhất ấy là cái vô thường tướng, cái thứ hai là khổ não tướng và cái thứ ba là vô ngã, vô ngã tướng. Đó, ba cái sự thật này, vô thường, khổ và vô ngã. Đấy, đại chúng dễ nhớ lắm, vô thường, khổ và vô ngã. Nha. Trí tuệ của chúng ta tư duy gì, suy nghĩ gì đều không được ra ngoài ba cái này. Vì ba cái này là bao hàm tất cả vũ trụ vạn hữu, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, đều khổ não và đều vô ngã hết. Đấy. Chúng ta nhớ như vậy. Chúng ta nghĩ gì chúng ta cũng không ra ngoài ba cái này. Chúng ta tư duy, suy xét điều gì, thẩm thấu điều gì cũng đều biết rằng nó phải dựa trên ba cái căn bản này. Ở đây Thầy nói, vì chúng ta tính toán một cái dự án để làm ăn, người đời thì họ chỉ tính là tính thôi, nhưng họ không biết được rằng cái sự vô thường của nó. Có phải không? Ừ không nghĩ nhiều khi không nghĩ đến cái sự vô thường của nó đâu à, cái vô thường gì vô thường ngay trong tâm tính của chúng ta đối tác của chúng ta nhiều khi cũng vô thường cũng thay đổi và hay đùng một cái nó xảy ra một cái thiên tai một cái gì đó bất khả kháng dự án tính rồi nhưng mà đùng cái một cơn bão gì đó nó đến đùng một cái một cơn lũ một cái sóng thần nó đến tan tác hết ừ, đấy thế cho nên chúng ta tư duy thì chúng ta tính cái gì, sắp cái gì cũng phải tính thêm cái yếu tố nhớ cái vô thường này. Mà vô thường là sự thật. Thưa đại chúng, phải nhớ cái đó. Yeah. Đấy là cái yếu tố thứ nhất là vô thường. Thứ hai là là khổ não. Wow. Thực sự mà nói, mọi cái sự đầu tư của chúng ta, mọi cái gì của chúng ta trong cuộc đời này, không? ngoài Phật Pháp ra, thì đều là gọi là đầu tư cho sự khổ cả đấy, thưa đại chúng. Chúng ta cứ tính thử mà xem. <laughs> Đều là trong cái khổ hết. Ấy. Thì vì Đức Phật dạy là gì? Cái cuộc đời này bản chất của nó là khổ, là biển khổ. Cho nên chúng ta đầu tư cái gì, thực sự làm cái gì, tính cái gì, nó đều là tính trong khổ và đầu tư trong khổ cả. Cái khổ là nó bao trùm, thưa đại chúng cái khổ là bao trùm tất cả ừ. vạn vật hữu vi này vô thường là bao trùm tất cả khổ não là bao trùm tất cả này chúng thấy có cái gì mà không vô thường không chẳng có cái gì không vô thường cả đấy thời tiết hôm qua nắng một chút hôm nay lại mưa mà wow. Ờ, mai khi lại gió vô thường vạn vật vô thường tâm người vô thường hôm nay người ta rất hăng hái rất nhiệt tình mai người ta lại chán người ta chán phè người ta không muốn làm nữa hôm trước người ta hứa xong hôm sau người ta lại thất thất hứa rất là chúng cái tâm tính mà chính mình mình kiểm cái tâm tính mình nó cũng bị vô thường mà trừ khi mà vào thánh quả thì không nói thôi còn phàm phu chúng ta thì đều bị những tất cả những cái này tâm của bậc thánh tâm bậc a la hán thì mới có thể mới có thể là bất biến được. Còn tâm phàm phu chúng ta tất cả đều chịu cái vô thường này hết, thưa đại chúng. Đó. Đây là sự thật. Ừ, đây, tâm vô thường, thân mình cũng vô thường, nay khỏe, mai đau. mà Đó. Ờ, thưa đại chúng, biết thế nào? Đó là vô thường. Ừ, rồi hoàn cảnh của chúng ta vô thường rồi bên sau đó là đến cái khổ não khổ não là thật mà ừ. đức phật thì nói đến tám cái mối khổ lớn vào sinh già bệnh chết là những cái khổ lớn vào yêu không được gặp gỡ ghét phải gặp mặt nhau là khổ mong cầu không tọa ý là khổ vào và cái thân ngũ ấm này nó, nó phừng cháy là khổ ừ. thưa đại chúng đó thế còn mà chia tổng quan ra thì gọi là có ba cái khổ khổ khổ hoại khổ và hành khổ khổ khổ là tất cả những cái sự khổ hàng ngày của chúng ta đây này à, đấy sinh già bệnh chết ốm đau sầu não buồn thương này khác vân vân đấy là khổ khổ đói khát nắng mưa vào tai ương họa hoạn là khổ khổ Đó. thế rồi hoại khổ là gì hoại khổ là niềm vui chưa tới thì đã hết mới đón giao thừa xong rồi đã hết giao thừa mới mùng một đã hết mùng một và wow. <laughs> tức là cái niềm vui ấy, khi niềm vui vừa đến thì mình đã biết ngay rằng nó sẽ có lúc nó hết cái niềm vui này và wow. chứ không phải giữ được mãi niềm vui ai chẳng muốn vui mấy ngày tết nhưng mà rồi hết tết lại phải đi có ai ở mãi được đâu cho nên cái niềm vui nào thì nó cũng sẽ hoại diệt đi những cái cảm thọ vui sướng của chúng ta, thưa đại chúng, ai cũng muốn giữ nó thật lâu chứ. Ai cũng muốn giữ cái cảm thọ nó thật lâu, kéo nó thật dài vào. Phải À, nhưng mà nó có được lâu đâu, rồi nó cũng phải đến lúc là diện. Cái đấy gọi là gọi là gì? Hoại khổ. Do tất cả mọi cái nó đều phải đi đến cái hoại. Ừ cho nên cái đấy là một cái khổ ngay khi cái vui nó khởi mình đã biết rằng sẽ có lúc nó sẽ hết đấy và sẽ buồn đấy sẽ khổ đấy Nghe thế cho nên không có cái gì là vui một cách thực sự thưa đại chúng là chân thật vui ở trong cái cuộc đời này ờ, tất cả cái niềm vui của chúng ta cái sung sướng ở cái thế gian này của chúng ta nó đều ẩn chứa bên trong nó đang gọi là len lỏi bên trong cái mầm mống của khổ đau đấy cho nên cái này gọi là cái hoại khổ ừ, khổ khổ là rất khổ rồi lại đến hoại khổ vui mà vẫn vẫn bị khổ và cái thứ ba gọi là cái hành khổ <laughs> cái hành khổ nghĩa là gì tất cả chúng ta đều bị lệ thuộc vào nhau chúng ta đều bị áp đặt áp bức bị vô thường nó áp bức thưa đại chúng vô thường nó lấn nó áp hết nó hành chúng ta là khổ đấy đại chúng giờ nói như mấy vị ở trên trời thế đại chúng mấy vị trên trời trời là sướng so với chúng ta là sướng nhưng mà suốt ngày cứ phải đi ăn mới đi chơi suốt ngày phải đi hái hoa với này khác đại chúng thấy có mệt không đây ví dụ bây giờ cô nào chú nào thích đi xem cine hôm nay xem cine thì thích ngày mai xem vẫn còn thích ngày mốt xem vẫn thích ngày nào bây giờ bắt đi xem cine có thích không mệt lắm chán lắm <laughs> phải không ừ, chán ừ. thế lại chúng ừ, hôm nay ăn món bánh trưng là ngon ngày mai cũng ăn bánh trưng ngày kia cũng ăn bánh trưng ngày nữa ăn bánh trưng nó bắt đầu ngán chán rồi không ăn được khổ đấy cái hành khổ là thế thưa đại chúng nó cứ phải như thế cái sướng mà cứ sướng mãi cũng lại thành khổ thưa đại chúng nó vậy đấy <laughs> sướng mà sướng mãi cũng thành khổ người ta cũng chán vậy đấy cho, cho nên có nhiều người bảo thực sự nhiều khi nhà giàu nhiều khi không có niềm vui bằng nhà nghèo cái gì cũng có đủ hết rồi con nhà nghèo Tết nó có bánh trưng ăn, nó sướng, nó vui nhiều. Nhưng nhà giàu ngày nào cũng có bánh trưng, ngày nào cũng giò chả. Không còn thấy gì vui nữa. Cho nên nhiều khi lại thích sống cái kiểu nghèo một tí. Đó, đại chúng đúng thật ngày xưa con nhà nghèo mà Tết này là hí hưởng vui lắm. Tết mới được ăn thịt, Tết mới được ăn bánh trưng. Ông nhà người ta giàu thì ngày nào cũng ăn như thế thôi. Ta chả còn thấy gì là Tết thì không Tết nữa. Nói vui nó thế nhưng mà đây ở đây thầy muốn nói là cái này gọi nhà phật gọi là hành khổ nghĩa là chúng ta thực sự mà nói cái sự hiện hữu của chúng ta trong đời này nó đã là một khối khổ đau rồi cho nên đức phật mới gọi là ngũ ấm khổ là như vậy ngũ ẩn này khổ chúng ta chưa hình dung được thưa đại chúng tự nhiên đang yên đang lành phải khoác luôn một cái khối mấy chục kilo này vào thưa đại chúng gọi là lê lết nó suốt một cuộc đời này mệt lắm đấy ai bị bệnh một chút đấy như thầy cái tay nó bị đau một chút là bắt đầu mới biết khổ lắm thưa đại chúng thấm lắm lúc mà thân thể nó khỏe mạnh thì chưa thấy gì đâu bắt đầu nó đổ bệnh ra đại chúng bắt đầu mới thấy ngán về cái thân này lúc trẻ còn hăm hở bắt đầu về già mà vào mắt mờ à, răng rụng tai điếc ngán về cái thân lắm thưa đại chúng đó Đức Phật gọi đúng là thân ngũ ẩn này là khổ mà. Chúng ta thì còn chưa nhận ra nhưng mà phải tư duy thật sâu thì sẽ thấy được đúng rồi, Phật nói khổ là đúng rồi. Thế gian này không có cái gì vui cả đâu. Trong cái vui tuy gọi là vui mà nó đã ẩn chứa cái khổ rồi. Đó. Hôm nay là cưới con rất là vui, à, nhưng biết rằng cưới con xong thì cưới xong là con gái mình nó phải về nhà chồng là cái khổ đã cái buồn trong đấy rồi phải vâng. cưới con trai hôm nay là rất vui nhưng biết rằng nó có vợ nó rồi ấy, thì bắt đầu nó sẽ nghe vợ nó rồi đấy mình là bắt đầu chia sẻ tình cảm <laughs> rồi là cái khổ nó đã bắt đầu nằm trong đấy rồi thấy không nó thế đấy cho nên không có cái niềm vui nào nó gọi là trọn vẹn cả còn cái khổ thật ấy, gọi là khổ khổ thì đúng là không thể cãi được rồi đau mắt rắt răng đã là khổ <laughs> rồi chứ đừng nói những cái chuyện bây giờ là những cái bệnh gọi là nan y tứ chứng nan y thì quá khổ rồi Chúng ta nói thật. Để cho Đức Phật nói là quả thật cuộc đời này nó là khổ. Mà chúng ta tu thì chúng ta phải thấu rõ cái sự khổ này thì mới có thể tìm con đường để thoát khổ được cho đại chúng. Đó, thế đấy Đức Phật dạy chân lý thứ nhất đó là vô thường, chân lý thứ hai đó là khổ não. Chúng ta tư duy gì, tính toán gì cũng không được ra ngoài, rời xa những cái chân lý này. Và một cái chân lý nữa đó là vô ngã, Vô ngã nghĩa là thật không có cái gì là tôi, là ta cả. Cái thân này nó chỉ là một mớ duyên hợp thôi, nhưng mà tự khi nó hợp vào một cái mình cứ tưởng nó là tôi, tưởng nó là mình, tưởng nó là ta nhưng hóa ra nhìn kỹ không có gì là ta cả. Cái lầm mê này không phải chỉ riêng mình lầm đâu mà cả thế giới này lầm, thưa đại chúng. Kể cả những nhà bác học gọi là gọi là rất là giỏi cũng vẫn lầm cũng vẫn nghĩ là có cái tôi chứ chỉ duy nhất có đạo phật duy nhất có đức phật mới phát hiện ra tất cả chúng sinh nó không có cái tôi không có cái ta nhưng mà chúng sinh lại cứ tưởng tượng là có cái ta khó vậy đấy cái lý vô ngã này là khó nhất của đạo phật thưa đại chúng phải suy nghĩ phải thiền định sâu xa thì mới có thể hiểu và tin chắc được nó cơ. Ờ, chứ còn nói thì nói chơi thế thôi chứ còn không tin lắm đâu. Tại vì sao mình cứ bảo ơ thế không có tôi thì ai nói ai cười đây? À, ờ, ai tính toán, ai buồn vui đây, ai làm ăn đây? Không phải tôi thì ai? Đó. Đấy. Nên chúng ta cứ bị cứ bị những cái này nó làm cho chúng ta không thể nào mà chúng ta thấy đúng được Thế nhưng mà chúng ta thực sự mà tĩnh tâm mà quán chiếu, phân tích suy tư thì tìm xem cái gì là tôi ở nơi cái thân tâm này, tìm cho kỹ. Thật sự thì không thấy cái gì là tôi. Đó, thưa đại chúng, nó đúng mà, mà cái này là sự thật. Nó là sự thật nhưng chúng ta bị lầm, chúng ta bị mê, chúng ta không hiểu được cái điều này. Ờ, cho nên ai cũng chấp tôi cả ai cũng chấp ngã cả hết ấy, thưa đại chúng và đức phật ra đời là ngài ngài chỉ ra sự thật này các ông các bà không có cái gì là cái tôi cái ngã cả đâu nó chỉ là một hợp thể thôi ờ, hợp thể thôi không có hợp thể của ngũ ẩn của tứ đại đây là sự thật và cái này là cái sự thật tối hậu đấy thưa đại chúng và tất cả tư duy của chúng ta, mọi việc trong tu tập đều phải tư duy trên cái nền tảng sự thật vô ngã này. Và chúng ta thì chúng ta hay mắc mê lầm lắm. Nghĩ cái gì một cái lập tức bị cái ngã này nó cuốn vào ngay. Nghĩ gì, tư duy gì đều là tư duy hữu ngã có cái ngã này. Nó lồng vào. Thưa đại chúng, nghe nó lồng vào hết đấy. Cho nên tại sao ở đây Na Tiên nói rằng chúng ta phải bám trên sự thật. Ba cái sự thật này, vô thường, khổ não và vô ngã, đây là sự thật gốc gác, gọi là chân lý tối hậu. Bản chất của vũ trụ này, của thế giới này là vô thường, khổ não và vô ngã, đấy là sự thật. Mà trong giáo Pháp nhà Phật gọi là ba cái ấn chỉ, ba cái dấu ấn Phật Pháp, vô thường, khổ và vô ngã, tam pháp ấn, ba dấu ấn. Đại chúng nhớ cho Thầy nhé, vô thường, khổ não và vô ngã. Nghĩ gì, tư duy gì cũng phải trên cái nền tảng này. Tư duy để tu tập phải bám chặt vào trong ba cái này. Đừng nghĩ có một cái gì đấy nó là cố định. Ta nghĩ có một cái gì đấy cố định là ta sai. Đó ngay cả mình nghĩ con mình ấy, mình cứ nghĩ nó mãi nó như thế không phải sai rồi ông chồng mình cũng cứ nghĩ ông chồng mình vẫn như ngày mình còn đang yêu ấy, sai rồi không thay đổi chứ cô vợ mình cũng cứ nghĩ thế sai rồi cô biến đổi từng ngày thay đổi từng giờ từng phút từng giây từng sát na Đó. con đường đi của mình nó cũng thay đổi công việc của mình nó cũng thay đổi thế giới này thay đổi từng ngày từng giây từng phút đấy thấm cái vô thường như vậy và và biết rằng nó là vô ngã. Vô ngã cho nên nó có thể biến đổi được. Thưa đại chúng, tất cả những cái đấy chúng ta phải thấu rất rõ, nắm rất chắc. Nắm rất chắc cái đó thì chúng ta mới hành pháp nó đúng được. Giống như con rắn nó muốn bò được, nó phải bám trên mặt đất chân thật này nó mới bò được. Chúng ta muốn tu cho đúng Pháp thì phải bám chặt trên ba cái dấu ấn này, vô thường, khổ não và vô ngã thì mới không sai. Đây gọi là ba cái ấn chỉ, ba cái pháp ấn, nó giống như ấn của vua đó. Ờ, cái gì cũng thế. Nha. Công việc hàng ngày chúng ta là doanh nghiệp, doanh nhân, chúng ta cũng phải tính toán có ba cái dấu ấn này. Đấy là gọi là có trí tuệ mà tính. Phải không? Ừ, chứ không phải không đâu. Chúng ta bám chặt vào cái này thì chúng ta sẽ ít sai lầm. Nếu mà đi hoàn toàn đúng thì sẽ không sai lầm và không có đau khổ nó sinh ra. Khi chúng ta cứ mê lầm nó thì khổ nó sẽ sinh ra ở đây.